người trời ơi đã hết là được đứng xếp hàng đấy từ từ để nó tự giới thiệu nha à đây đây đây đây rồi ơi vô luôn mọi người ơi bây giờ à, Vô bốn à, bốn mọi người ơi. À hiện tại team của mình á là mọi người cũng có mấy người cũng đã làm kênh YouTube nha nên mọi người à, hãy xuống phần mô tả của video của này uh, nhớ sub cho mọi người nha cảm ơn các bạn rất nhiều bây giờ trước khi vào clip này mình xin các bạn hãy cho mình một like mình chia sẻ một lượt đăng ký mọi người nhớ cái chuông cạnh nút đăng ký để nhận những video thông báo sớm nhất của mình nhé các bạn ơi cảm ơn các bạn rất nhiều bây giờ mình sẽ chơi uh, à, Let's Ok thì mình đang vô đây Và hiện tại team mình nó có nhiều uh, tên quá Nên bây giờ mình phải chuyển team cơ Là có nghĩa là mình sẽ tách team của mình ra à, Mình đang ở team lục nhé các bạn ơi Và bên uh, team xanh lá cũng là team của mình nhưng mà đang chia team để chơi với nhau các bạn thì à, lần đầu tiên mình cũng chơi với team thôi nên à, các bạn cũng thông cảm cho mình nha à, mọi người alo tí cái nào Ủa, xong nghe gì hết vậy ok ờ ok ok ok à giờ ai thủ bét đi để cho nơi chơi cái cậy oh đây mình bây giờ đang chuyển cây da su ờ, trắng đây các bạn ơi uh, cây su ờ, trắng này á, mình thấy là nó bút đam nha, nghe sư phụ của mình nói à, như các bạn đã thấy đó là sư phụ của mình ủa ơ à, đúng rồi sư phụ của mình uh, tên là nhân nha các bạn ơi rồi mình tưởng mình không thấy chứ các bạn đó mình táp lên cho các bạn coi này đó à, mọi người nhớ làm sao mà trận này chiến thắng nha trời dạ ơi gia lai nhân vậy gia lai nhân vậy gia lai nhân vậy bạn ơi bạn à, gia lai ở team mình à, ừ. hơi bị ghê nha à, rồ lắm á tin tiêu qua đỏ nè à, tin tiêu qua đỏ nè thôi mọi người ơi Ok. Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, tôi bét tôi bét cái giường này đây, tôi bét cái đường, bét cái giường. Oh my god. <laughs> Vui ơi. Ờ, chơi chơi chơi tôi chơi tôi đang bét giường mà. Nói gì vậy? Còn nào, ủa nào quá à? Kìa. Ủa, đậu qua nè ừ. lấy danh nè alo luôn biết đâu ờ, đó hả đâu đâu nơi qua rồi nơi qua rồi ờ chú hỏi <laughs> ê sư phụ à sư phụ có nghĩ gì không vậy thôi em gọi anh là anh dân luôn ông ghê quá nó công tới nhà đỏ luôn nè hả cách dữ vậy từ từ tôi qua nè tôi qua rồi rồi rồi đấy à ơ đừng chết không đâu không nhà mấy nhà trụ người qua nè mà lâu quá ok tôi tới rồi tôi tới rồi năm giây nữa năm giây ơ ơ ờ. ờ. còn chưa đại không ủa sao rồi rồi rồi vô vô vô vô vô sao sao cái dạo này ngáo ngáo các bạn ạ à. ok đó chơi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi ui công nhận chứ đúng đúng mà cái bữa phải không ạ ô công nhận anh nhân chơi ghê thật công nhận anh gót nữa ôi tiếp lục cố lên tiếp lục cố lên ok dạ. à... vậy lại tấn béo ghê vậy mọi người á, thì ở trong team mình mình lưu ý các bạn nha là trong team mình à, có mấy người có kênh á thì các bạn nhớ ấn vào phần mô tả để à, đăng ký kênh cho mà anh em của mình nha cảm ơn các bạn rất nhiều uh, đừng quên cho mình Hello, like một là làm gì té dữ được uh, em em đâu có làm gì đâu à, em múa rồi em muốn rồi anh sao kim cương đi bên này thì nó đi hết đỏ này đi hết đỏ này đi hết đỏ này hút đỏ hả ui đỏ không có đỏ không có đỏ ok oh my god ui sao mọi người chiến nhanh với ờ, nơ một, một một một một đỏ một đỏ một đỏ một đỏ ô yeah. hay quá tuyệt vời à, bên kia thì ờ, lục qua lục qua lục qua lục vậy lục mình mà không nói vậy Ủa? hello à, à, hello quá <laughs> à, mua super quá à oh my god oh oh để kim cương nâng đầu trọng để kim cương nâng đầu trọng à, Trời à, ơi, à, qua tới luôn rồi. Ê, nhà mình có khách, nhà mình có khách. Alo, alo. Qua, qua, qua, qua. Ok, ok. Dạ. Hai đứa luôn cả. Ôi. Ô, chưa gì nơi nơi nơi chưa kịp diệt nữa là mọi mọi người đã diệt hết rồi à, thì à, Ôi, em mình giá giá giá giá đọc kìa oh my god và mình thông báo cho các bạn nha té yeah. hay quá nữa ơi à, vô tình hơi à quá người vừa đấy là da đó các bạn ờ à, thì mình à, tên mình nghe nói là rất là đông nha các bạn nhưng mà trong số mình là một hai ba ờ hiện tại dạ. có năm người thôi dạ. đúng không năm người thôi đúng không năm người là mình đang chia team ra sáu người sáu người sáu người sáu người, dạ, à? người à ui mau quấn ghê vậy ui ui ôi ôi đúng là chơi với team hiệu quả thật các bạn ạ à, các bạn nhớ ủng hộ mình nha nhớ like subscribe chia sẻ cho mình các bạn ơi ok ok Ờ. Lấy kim cương rồi, lấy kim cương rồi, lấy kim cương đi qua. Thật luôn á, đây là lần đầu tiên mình chơi. Ui. Đây đây là lần đầu tiên mình chơi với chung với team. Thế lạ quá. Ơ. Ơ. Ơ. Tẩu hả? Ờ. Mọi người chơi sao mà không để cho nơ đánh một cái gì vậy? Đúng rồi. Tẩu ờ. hại. <laughs> oh my god. Oh my god. Ờ rồi. Uh... bên tim kia cũng Ai có cầm cây này đi cuốc đất được mọi người? Kia Ai cầm cây này đi cuốc đất được mọi người? Lấy cây này đi cuốc đất. Ờ, cuốc nào cuốc nào? Cuốc ờ, cuốc cuốc cuốc. Mon kìa, qua mon qua kìa. Ơ, ờ, cứu mon hả? Ô, cứu mon. Mon ở bên đội là Blue mà. Mon quá mon quá mon quá kẻ công hai đường luôn. Chào đối mon đàng hoàng chứ mon ơi, xuống đây uống trà mon ơi. Ai ơi, mình lấy dụng cái kia các bạn ơi. À, các bạn chơi nhớ chú ý nha. Ui, Ui. Oh my god. Chạp cho Cho, cho. Chết à. Chết à. À. <laughs> Mình ngu thiệt các bạn ạ. Cong rồi nó cong rồi. Ok. Đây, nơ biến hình. Trứng bé chân đầu, trứng bé trứng bé chân đầu. Alo. Gớt gớt à, gớt lù đó. Ồ. Oh. Các bạn ơi, à, nó không chết không gửi nó không chết không nhận chưa tìm mình chơi ghê thật không biết cái rồi không biết cái rồi ờ, không chết rồi không chết rồi một đứa lên một đứa lên có rồi một đứa lên một đứa lên đó rồi à, để nó tặng cho trái fireball coi nào ừ. Mình cuốn này ok ê nó chân đầu kìa mon mon chân đầu mon chân đầu ui ui ô mày quá hay hay hay nơi ơi hay nơi ơi ô em đâu có hay gì đâu ờ, như mọi người cũng đã thấy đó nơ thấy chơi dở không các bạn ê nơ lại tự tin quá <laughs> ôi gì nơ chơi dở này tự tin nào trời à, à, à, công nhận chứ lần đầu tiên mình chơi với team mình thấy bỡ ngỡ quá mình không biết phải làm gì luôn các bạn ạ đó À. quay video một mình hoài dạ chết ừ, đúng rồi từ trước giờ quay video một mình hoài chơi buồn quá và nay tiện à, thông báo cho các bạn luôn là mình cũng đã có team rồi mình vô à, xin vô team team gì à sư phụ sư phụ team gì vậy đốc phương quan đốc phương quan à các bạn nhớ nhớ nha thôi mà mình cũng chẳng muốn tiết lộ đâu À... ai ai ai ai nó hoài nè nó hoài nè quá đâu à, mấy bạn muốn vô để cọp mà mấy mình nói chuyện giao lưu đồ á mình sẽ để lưng dưới luôn nè cho nên à. để lưng ôi ờ, có gì ờ, qua qua youtube của anh đi và youtube của anh nhân chính là ờ uh, gì ta ờ, nhân, z nhân z nhân z nhà bạn ôi nhà mình có khách mà ủa đâu rồi ủa, đâu có khách đâu ông hủy đường ông hủy nhà ông hủy, ông hủy mấy cái bóc oh my god nó chui vô cài gai ở qua này qua này qua này À. ai anh dân ơi kiếm em số à ui có vẻ căng à đó rồi con thằng đừng giữa đó rồi ấy mà anh dân ờ, à, em nhớ trái fireball ừ. có bánh không ta em nhớ bữa là ấy một đứa con thằng đúng rồi ui bạn da đấy ui các bạn thấy tim mình có đồ không ạ dạ ây dạ ui ui ơ à, ui may quá nó vừa giết được ơ à, ui sợ vậy còng qua luôn à chơi ông chơi một kính một kính đầu kính nào kính nào kính nào một kính một kính một kính một nha một đứa qua nữa một đứa qua đường miếng nữa một quá một đứa qua đường miếng trời ơi mọi người cảnh giác kìa nơ không biết gì luôn á trời ơi ấy ờ à, hello ai ai ai đập bét hóa ra là team mình ôi ơi từ lấy ngoài giờ... này lông lắm à ngoài này lông lắm à kìa dạ. tụi lấy giờ thấy cái hàng xóm qua nó ba đứa luôn trời đông à ờ, ờ, ờ đông lắm cứu cứu cứu cứu cứu lai qua này lai qua nhà lai ui các bạn ờ, thấy à đây à, à. là chiêu mon à hay quá hay quá ui ai ai giết mon đập đập đập mon alo à, các bạn thấy tên mình có rồ không các bạn ơi à, nếu mà rồ thì hãy bình luận cho mình là phim một con chạy một con chạy cầu nha các bạn <laughs> ok tao vàng ra hết máu rồi ờ vậy hả đây để ờ, em mua tao vàng cho kìa ờ. hết đúng không chia cho nè đây rồi một thành công rồi một thành công rồi đâu ai chắc ở nó ở nhà thủ bét quá dạ dạ dạ ui à, da dạ hả ờ da, dạ, da dạ, công lực kim cương ok ui. ui Bản nhà, bản nhà. nhà nó có đầu chậm, nhà nó có đầu chậm. Các thấy không? À... Ui, ui, ui. Ui, hay quá. Mình chưa kịp à, dạ, à, đụng tay luôn. ấy nhà mình có khách nè. Có khách này, có khách này, có khách này, có khách. Qua hay nhiều đó, nó qua hay nhiều đó. Chết, chết, chết, chết. Oh my god. hả? Chết hả? Không, nơ, nơ, nơ, nơ. Không, không có gì đâu. Nơ, nơ, nơ. Nó nãy nhằn nó á, nãy nhằn lắm Từ từ thôi hai hai đứa hai đứa hai đứa miếng hai đứa miếng thì đây lần đầu tiên dạ, mình chơi chung với team à. thôi mình còn thấy hơi bỡ ngỡ nên các bạn thông cảm cho mình nha mình sẽ tặng cho okay. dạ công dạ công được kim cương dạ công được kim cương này công ngoài nhờ qua công mình nói lại rằng, ờ, bạn gia là anh em chi cốt của mình nha các bạn ơi ui ui ai đang đầu mà <laughs> câu giờ bạn ra chơi giỏi lên chứ ui trời ơi ui chân này lông vậy chân này lông vậy các bạn thấy team mình à, có nick kít không bởi vì à, đây ok à... nó còn bảy máu ra ở đâu rồi đập nó rồi chết chết chết đập đập đập đập đập đập kết vào chơi chơi rồi rồi lê lê hai lê hai ngon lại mọi người từ lấy giờ được bao nhiêu kêu rồi nó nhiều kêu nó có tém kêu rồi Ồ, mới có 8 kill Mới 6 kill rồi. Ui giời ơi. Mới 6 kill Nào mới có 5 kill rồi trời ơi mọi người. Trời ờ. ơi, thấy không? Thấy không? Trời ơi ôi mọi người đại quan đó hả trời ơi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh bắn luôn bắn hai luôn à chờ đâu đâu đâu đâu, đâu. đâu. À, hai bên dưới hai luôn dưới hai luôn dưới hai luôn một đứa cầm giữa rồi ok chờ chờ ok à, chơi được bớt luôn béo tính béo tính béo tính béo có tính béo nữa kìa căng thiệt công nhận đội bên chơi ai ai ai nó nhữ đó ôi ra chết rồi lê lê lê lê quá đẹp quá đẹp quá đẹp hay quá hay quá kinh cương à lâm lâm lâm lâm nhà trước ơi lâm kim nhà trước tới rồi rồi rồi rồi rồi giáp giáp mười mấy giáp mà mười mấy giáp không vậy alo alo ôi ơi bỏ mét rồi món món đi nhanh vậy đi mon nhanh tụng mí luôn tụng mí luôn oh no no rồi mon chết rồi món ok vô vô vô mọi người vô giáp bị vô giáp bị lỗi rồi giáp bị lỗi rồi năm năm bao giờ em được ủa kỳ vậy giáp 20 đó nó hai đứa về góp hai đứa đẹp hết lóc rồi chạy không được gì no. ấy ấy nó qua nè ui ui ui mày qua mày qua mày qua ờ à, tôi biết qua nữa còn nữa còn nữa ok ủa rồi ai mất <laughs> vậy ai mất vậy được à? chưa có nhiều chơi các bạn cái đẹp mày quảng cáo nữa đúng không nó là symbol đó mọi người à ok không sao đâu chú. à chúng ta còn nhiều à, bạn nữa kìa chúng ta còn nhiều trận tiếp theo mà các bạn nghe tôi nghe nó gần nữa ui công nhận chưa sư phụ mình chơi giỏi thật đây à giờ lại ờ, rồi rồi rồi rồi dạ dạ qua vô vô vô vô núp vô núp vô núp ờ. vô à. quýnh đi quýnh đi nó kia đi qua đông ui chơi à. à. chơi chơi chơi chơi chơi ok mọi người dáng cố cổ vũ cho anh nhân nha nhân ơi em tin anh em tin anh qua qua đâu nữa các bạn có thấy bên da giỏi không qua nữa về qua nữa chết rồi ok Bắt tiết cho Oawa chúng ta hết chết rồi Hiện tại à, team mình còn nhiều người lắm nha Nhưng mà đấy. mình vẫn chưa tập hợp hết nha các bạn ơi Bởi vì người thì à, đi à, ăn cơm, người thì đi ngủ Đó, có thể là vậy Nên mình vẫn chưa tập hợp được hết Đó các bạn cũng thông cảm nha nó rồi nó rồi nó rồi trên đầu không trên đầu á tung biết trên đầu cái ý trên đầu ok sau lưng đó nhảy đi đây để nó làm người theo dõi cho ui đằng sau đằng sau sao sao sao sao sao sao sao cút lên ai da ai da tự điện à. combo rồi không sao đâu hết rồi alo alo alo rồi mọi người, Minh Linh ờ, coi. Là là là là là là Ok thì tới đây video của mình cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký đồng thời nhấn vào chuông cài nút đăng ký để nhận những video thông báo sớm nhất của mình nhé các bạn ơi. Cảm ơn các bạn các bạn rất nhiều. Ok. Yeah. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.